Và đồng token chúng ta có thể nhận đây là đồng PX nha Ok, thì link tham gia Aerobe mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này comment đầu tiên được ghim ở phần mượt ha. Ok, và Aerobe này sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 2 nha. Tức là còn 7 ngày nữa là sự kiện này sẽ kết thúc nha. Và tổng số lượng Aerobe đây sẽ là 1000 NFT này. Cũng là số lượng trao thưởng ở đây cũng là 1000 luôn nha. Tức là mỗi người sẽ nhận được một NFT ha. Và bạn quan sát này, ở mục participant tức là số người tham gia nha. Là hiện tại đang có gần 4 triệu người tham gia này và đối với Adobe này cũng tương tự như những Adobe khác thôi là các bạn sẽ làm những nhiệm vụ cực kỳ đơn giản nha như là thêm dự án vào danh sách yêu thích trên CoinMarketCap này cũng như là tham gia vào kênh và nhóm Telegram của dự án rồi follow theo dõi tài khoản Twitter cũng như là Medium và retweet bài đăng được ghi ha và cuối cùng chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BSC Binance Smart Chain EM20 của chúng ta nha Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta làm Adobe luôn nha các bạn quan sát ở góc bên phải này các bạn nhấn vào Join Zip Adobe để tiến hành làm Adobe này nha Ok thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ hành thêm dự án vào danh sách yêu thích của chúng ta trên coi cap này. Các bạn nhấn vào Add to Wallet nha. Ok như vậy mình đã thêm xong và mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nha. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án này. Các bạn nhấn vào follow official PDAO ha. Kế tiếp nhấn vào follow theo dõi này. Rồi quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành join tham gia vào kênh Telegram của Coin Market Cap nha. Các bạn nhấn vào join Telegram này. Ok thì đây mình cũng đã tham gia rồi. Bạn nào chưa tham gia các bạn nhấn vào join channel góc dưới màn hình nha. Rồi sau đó quay trở lại này. Ok tiếp theo nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành join tham gia vào kênh Telegram của dự án nha. Các bạn nhấn vào join Telegram này. Ok sau đó nhấn vào join group ha. Rồi quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong 4 nhiệm vụ Tiếp theo nhiệm vụ thứ 5 là chúng ta sẽ tiến hành join tham gia vào kênh Telegram của peer này, tức là thông báo của dự án đấy. Các bạn nhấn vào join Telegram ha. Sau đó nhấn vào join channel góc dưới màn hình này. Rồi quay trở lại ha. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành retweet bài đăng trên Twitter ha. Các bạn nhấn vào retweet này. Ok thì đây các bạn sẽ tiến hành like thích tả tim này. Sau đó nhấn biểu tượng này ha. Kế tiếp nhấn vào code tweet này. Thì ở đây mình sẽ tag một người bạn nào đó này Hoàng Giang Share nha Ok thì bạn có thể follow theo dõi tài khoản Twitter của mình Sau đó tag mình cũng được ha Rồi kéo xuống này, nhấn vào Twitter ha Rồi quay trở lại ha Như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ nha Tiếp theo các bạn sẽ nhập địa chỉ ví BF20 Tức là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nha Ok thì đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha thì chỉ thêm ý, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như thêm mạng BSC, Binance Smart Chain, BF20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha. Ok, các bạn sẽ nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó quay trở lại này và dán địa chỉ đó vào đây ha. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành nhập username tên người dùng tài khoản Twitter của chúng ta nhá. Quay trở lại Twitter này, nhấn mục profile tức là hồ sơ nhá. Các bạn quan sát này, a còng hoàng gia xe chính là tên người dùng tài khoản Twitter của mình nhá cạn bôi đen này sau đó sao chép ha rồi quay trở lại và dán vào đây này rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Telegram của chúng ta nhá các bạn quay trở lại Telegram này quan sát ở góc bên trái trên cùng này các bạn nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình ha sau đó nhấn vào setting tức là cài đặt này kế tiếp chọn edit profile nha thì bạn quan sát này a còng ac cũng là tên người dùng tài khoản telegram của mình nhá các bạn nhấp chuột phải nhấn vào copy username này để tiến hành sao chép tên người dùng nhá sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha và tiếp nữa chúng ta sẽ tiến hành điền đường link bài đăng mà chúng ta đã retweet trên Twitter ha các bạn quay trở lại Twitter này sau đó nhấn mục profile tên hồ sơ nha kế tiếp nhấn vào tweet and reply này rồi kéo xuống một chút này ok đây chính là bài đăng vừa like các bạn nhấn vào khoảng trống ha rồi sau đó sao chép đường link này này bôi đen sao chép rồi quay trở lại này và dán vào đây ha như vậy mình đã hoàn thành xong tất cả. Tiếp theo thì các bạn sẽ bật bốn nút này lên cho mình ha. Đồng ý các điều khoản và điều kiện đấy. Và cuối cùng các bạn nhấn vào Join Aerobe để tiến hành tham gia Aerobe này ha. Ok, xác nhận này. Thì như vậy là mình đã tham gia Aerobe thành công nha. Các bạn quan sát này, ở đây sẽ có thông báo là You already participated in this Aerobe ha. Tức là mình đã tham gia Aerobe thành công. Và các bạn sẽ tiến hành quay trở lại vào ngày 8 tháng 2 để xem rằng mình có trúng Aerobe này không ha. Thì ok, như vậy Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng giúp bạn cách để chúng ta làm kéo Elop của dự án PayDao trên CoinMarketCap để có thể nhận được một LFT hoàn toàn miễn phí 100% ha. Thì bạn nào thấy video này hay cho bạn hãy nhấn tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nha. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye, xin chào.